Coppa Italia nha anh em Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em thì mình sẽ đi sơ lược về những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em trên trên kênh kèo bóng VIP của mình Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em cái trận giữa Atalanta và thằng Roma Thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Roma và nằm hai cái mã xỉu góc hiệp 1 và xỉu góc full trận Thì anh em húp được hai cái mã xỉu góc nhưng mà anh em gãi cái mã kèo AS Roma này thì anh em vẫn lãi được một kèo Thì giống như mình đã nói trong video cho anh em á Thì anh em nếu mà anh em nào đã xem qua thì anh em cũng biết à, gần cuối mùa giải rồi nhà cái đưa ra với cái mã kèo rất là khó đá cho anh em nên mình mới nhận định thêm cho anh em những cái mã kèo phụ giống như góc thẻ nè thì cái tỷ lệ ăn rất là cao thì nếu mà anh em xem được những cái video trước đó nữa thì anh em thấy những cái mã kèo góc nào mà mình nhận định cho anh em toàn là ăn full không bởi vậy mình mới khuyên anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư những cái mã kèo góc kèo thẻ hoặc anh em có thể đá trên mà anh em chờ gà kèo ra sân nó hạ kèo xuống rồi anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng và quà nó sẽ cao hơn nha thì à, bây giờ mình sẽ vào nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Inter và Juventus diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 4. Đây là vòng bán kết của Cúp Copa nha anh em. Thì um, cái đội được tiến đi vào vòng chung kết bên phía bảng bên kia thì đó là Florentina rồi. Thì um, bây giờ cái thằng um, Juve và thằng uh, Inter này lượt đi á, thì hai này nó hòa vào nhau với cái tỷ số là một điều bây giờ là lượt về nha anh em lượt về thì uh, Hiện tại mình nhận định hơi sớm cho anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội thì mình sẽ tiến vào cái phần à, tỷ lệ kèo mà nhà, ê, lịch sử lịch sử gần nhất của hai đội nha anh em. Thì anh em thấy bên phía Juve à, Inter nè, Inter trong 10 trận gần nhất thì Inter chỉ mới thắng được hai trận. Đó là hai trận trên à, một trận trên đấu trường cúp C1 mà, một trận vừa thắng Empoli với cái tỷ số 3-0 đêm hôm trước thì nếu mà anh em thấy phong độ của thằng Inter Milan á, trên đấu trường Serie A hoặc là mọi đấu trường thì Inter Milan đang có một cái phong độ không tốt cho mấy nhưng mà ừ, được cái đá cúp là Inter Milan được vào sâu rất là sâu luôn nha anh em thì giống như cúp Copa Italia nè Inter Milan vô được tới bán kết bên phía cúp C1 Inter Milan vẫn vô được tới bán kết thì anh em thấy cái phong độ của thằng Inter Milan đang rất là tốt về cái mặt là đá cúp nha còn tính trên đấu trường Serie A thì anh em thấy trên đấu trường Serie A thì thằng Inter Milan toàn hòa và thua không đây anh em thấy để thua trước thằng uh, với tỷ số 2-1 nè hòa wow. À, và để thua thêm uh, thằng uh, Juventus với tỷ số 1-0 và thua Valentina nữa. Thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ trong đấu trường Serie A thì uh, Inter rất là thấp luôn nha anh em. Còn bên phía Juventus thì anh em thấy Juventus trong 10 trận gần đây nhất thì Juventus đã thắng được 5 trận nè và để hòa 2 trận và để thua 3 trận. Trận hòa trước um, thằng Inter với cái tỷ số là một điều trong lượt đi của cúp Cuba nha nè Thì cái trận đó do thằng Inter bị hai thẻ đỏ và Juventus bị một thẻ đỏ. Nói chung hai thằng này gặp nhau bị thẻ đỏ rất là nhiều anh em thấy được trước gặp nhau trên đấu trường Serie A cũng vẫn có thẻ đỏ hai thẻ đỏ và trận gặp nhau trên cúp Cuba là ba thẻ đỏ thì anh em thấy hai thằng này trung bình nó gặp nhau kiểu nó kỵ màu ừ, vô nó đá là nó đấm anh em bởi vậy anh em nên đầu tư vào cái mã tài thẻ trong trận này cũng rất là ok đó thì còn uh, thằng thằng ờ, uh, thành tích đối đầu hai đội gặp nhau thì anh em thấy trong bốn lần đó hai thằng này gặp nhau á thì đã hai lần gần nhất bị thẻ đỏ nè và trước đó thì Juve Juve đã thắng hai trận và thằng inter chỉ thắng một trận đó, anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của cái thằng ừ, Juve thì nó lại cao hơn thằng inter nhưng mà thằng inter được cái đội hình nó nhỉnh hơn thằng du que tốt anh em thì bởi vậy anh em có nên đầu tư vào thằng Inter Milan đội chủ nhà cũng rất là lợi thế cho thằng Inter Milan trong trận này nhưng cái mã kèo tài thẻ trong trận này thì anh em nên đầu tư vào cái mã kèo tài 5.5 thì nó sẽ hợp lý hơn tại anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì đã hai trận tới 7 thẻ đỏ thì anh em hai trận tới 5 thẻ đỏ thì anh em nên đầu tư vào cái mã tài thẻ cũng rất là ok nha thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận một điều mà bị ba thẻ đỏ cho anh em xem cái trận đó hai thằng này thằng ghi bàn đầu tiên á thì anh em thấy vào phút 83 là cái thằng uh, Juventus là thằng ghi bàn đầu tiên nha anh em. Còn phút 90 cộng 5 thì bên phía thằng Inter Milan mới có bàn gỡ quà. Đó anh em thấy 90 cộng 5 thằng Lukaku nó mới gỡ quà được cho Inter nha. Thì anh em thấy trong đội hình ra sân lúc đó bên phía Juve chơi với sơ đồ 3511 nè, bên phía Inter Milan chơi với sơ đồ 352 thì anh em thấy thẻ đỏ trong trận đó là bên phía Curado bên phía thằng Juve bị thẻ đỏ nè và thủ môn bên phía Inter cũng vẫn bị thẻ đỏ luôn nha nè đó thì còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy chỉ có 7 quả góc thì mình không khuyên anh em nằm những cái mã tài góc tại hai này đã trung lộ rất là nhiều gặp nhau chủ yếu là nơi tấn công tiến giữa thì anh em nên đầu tư trong cái trận này là anh em nên đầu tư cái mã tài thẻ thì tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn thì anh em thấy ba cái thẻ vàng ba cái thẻ vàng ba cái thẻ đỏ quy ra thẻ vàng là 15 thẻ vàng mà thêm trong trận nó đã bốn thẻ nữa là 19 thẻ vàng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 5.5 thì rất là ok trong trận này luôn thì mình sẽ tiến vào phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em trong trận này thì cái trận này nhà cái đang đánh giá cao với cái phong độ của thằng Inter Milan đang được chơi trên sân nhà của mình nữa thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Inter Milan 0.5 nè, tài xỉu 2.5. Thì cái mã kèo này anh em vẫn có thể đầu tư vào cái mã kèo là Inter Milan nhưng mà anh em có thể chờ tụt xuống còn đá đồng thì anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn tài xỉu thì mình không khuyên anh em nằm mã tài xỉu trong trận này tại tới bán kết rồi hai thằng nó cũng cố thủ để có thể vô lần lưu thì cho um, giữ sức cho cầu thủ nó nữa nha anh em thì uh, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo để anh em có thể đầu tư trong cái trận này đó là anh em có thể nằm thằng Inter Milan, hiện tại Inter Milan đang lợi thế sân nhà, đang chấp với ma kèo là 0.5. Anh em có thể chờ thằng Inter Milan tụt xuống còn chừng nào đá đồng thì anh em đầu tư vào cái mã kèo Inter được nè. Thì giống như anh em chỉ xem nó đá thôi, chờ chừng nào có kèo đá đồng thì vào còn nếu mà nó có bằng thắng sớm thì anh em khỏi vào chủ yếu là anh em vào từ đầu là anh em vào cái mã kèo tài thẻ năm tài thẻ năm nguyên trận là đó và tài thẻ hiệp 1 là 2.5 nè thì anh em chủ yếu anh em đầu tư mạnh tay vào hai cái mã tài thẻ này cho mình đó thì anh em thấy trong những lần đối đầu trước đó bốn trận thì trận nào ít nhất cũng là 6 thẻ vàng hoặc là hai thẻ đỏ, ba thẻ đỏ. Thì anh em thấy hai thằng này nó gặp nhau thì rất là nhiều thẻ, anh em nên đầu tư cái mã kèo mạnh tay nhất trong trận này là cái mã kèo tài thẻ. Còn Inter chấp 0.5 thì anh em chờ nếu mà ra sân 10 đến 15 20 phút gì đó kèo nó sẽ hạ xuống đá đồng thì anh em hạ vào cái mã kèo là Inter đá đồng. Thì cái trận này mình dự đoán sẽ không có bàn thắng trong hiệp 1 thì anh em có thể chờ qua hiệp 2 mã kèo thuộc xuống đá đồng anh em vào Inter nếu mà nó hòa thì anh em không thua mà nếu mà Inter thắng thì anh em lại ăn mà nhưng mà chủ yếu là hai cái mã kèo thẻ thôi anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ xem được những mã kèo thẻ này thôi chứ anh em không đánh được thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một trang để anh em có thể đánh được những mã kèo thẻ nhiều khi anh em á, xem bóng đá mà anh em đá trên dưới tài xỉu á anh em xem không có hấp dẫn bằng anh em đá những cái mã kèo thẻ vô giống như anh em đá tài thẻ phải không nói thằng này vừa tám giò thằng kia thì anh em trong cho nó quýnh lộn đặng có nhiều thẻ để anh em húp kèo đó, anh em xem bóng đá nhiều khi anh em đá tài thẻ nó lại hấp dẫn hơn mà anh em đang xem đá kèo trên dưới thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo đó mang lại tỷ lệ thắng cao cho tất cả anh em luôn nha